Quay sang bên kia luôn Cái đi 500 Cái vẫn đi rồi. cái gì anh yêu ấy cái gì năm trăm cái gì yêu ấy thì hai triệu ai uống ngoài có cái rượu vào các bố anh say giờ chưa đấy giờ ơi ai uống rồi bố anh anh nốt phát này đổi bài nhá đổi mẹ luôn đi đéo phải nốt ván làm gì thích đổi luôn đổi ba đi đỏ mà đồ ai rồi mẹ anh đánh có gì cà ria không thôi ờ, đối đối đối bốc lại cái anh em sao để em bốc phát đây bốc cái này ca cái em luôn đi mẹ mình đã chẳng có cái lý do gì đang đánh mà đủ bài xong rồi bốc cái cả đẩy hết cái cái ra <laughs> em em tưởng bốc mày em biết đang chơi ở đâu không đúng rồi anh ấy nói đúng rồi mà anh không được ông quá xì xào anh không phải cho anh em bốc à, anh lại sai rồi anh à, nó bốc với đã thế bốc thì tao nhéo nghĩ luôn ô mình cắt đi cái đây anh em vắt đây rồi chờ vào say mà hơi cho mùi rượu Ôi, đây sinh nhật ừ. con thằng bạn vợ Con thằng bạn vợ ừ. Con thằng bạn vợ Khó gì Cái đi 2 triệu Bố hai 2 triệu, còn hai triệu Bố mình bắt bằng cái 10 điểm 10 <laughs> điểm, chín điểm chín điểm ấy, đừng sờ bằng đéo Đâu, anh ngỡ bán em Đây Ui, sờ, chín ngược ừ. Chín ngược thật trả bài ra anh không có ai hết anh xếp của người ta anh nghe chưa à. cứ cười mấy ngoài không có thấy rượu sợ này một nô nữa được bán cười tí anh ông kia làm tí 5 triệu không đúng này anh giải đi em 5 triệu mẹo em mượn mình rượu vào chơi mình như nào dưới được anh thì nó giờ ai ăn mà chơi anh được anh anh văn say anh thì tính rồi thì anh em mình dạ, khoái bây giờ chết rồi anh em ai rồi anh anh rồi em bỏ đâu bắt gì bắt vàng gì kiếp đó không bố bố đấy năm điểm anh địt bố năm bố <laughs> năm nó như thế này bố ba điểm <laughs> trời ơi bạc này chết rồi bán nó bị dẫn thì em dẫn vâng. nào nữa lên rồi điểm mạnh à mày ơi có nháo được không? Cái nào với tôi thì chứ thì có cá mình em qua nghề nó làm được cứ ăn thôi anh nào ngoài tí giờ được bao nhiêu ờ. tám à... ngàn năm triệu Ôi. nhá có nhận không anh nhận năm triệu anh thu năm triệu tôi em gái nó hết tiền rồi được em anh là 5 triệu Mày lên bài được thôi Đừng lên bài nữa rồi Em Rồi Bỏ mấy điểm 2 triệu 8 8 mới lọc nọc 8 <laughs> điểm bỏ 2 triệu Còn cho anh 2 triệu Úp về anh nha 3, 3, 3, 3, đưa 5 triệu thôi theo theo theo theo phải ăn đâu chín điểm ca rô chín điểm hát tủ thấy hết đâu đâu tủ không hát tủ cũng ăn kịp Yêu đánh đúng kiểu mà Ngáo đi, bị cả mắt cái mũi yeah. cái hai gây xấu cái gì thì ăn kiểu gì được cao đô đôi anh em cắt đuôi có gà biết gì không vẫn gà như để gỡ lại Ê, gà 2 triệu 10 triệu 5 triệu em bây giờ 10 triệu thì nít năm triệu ừ. đủ chưa? Ừ. Ôi chết rồi đi 2 triệu bỏ 2 triệu còn 2 triệu 2 triệu còn 2 triệu bỏ bấm 8 tuổi 9 tuổi 9 à 9 đi 9 đi dạ. đã ngày bắt làm gì mà căng cho đến cũng thích kỳ học thì Ngọc Anh câu đứa nào anh? học Anh ít với chúng mông nhiều Cá gì gà nhá Ôi Bốc anh em Giờ tôi bốc cái này, tôi nãy giờ tôi chưa bốc cái nào rồi ừ. Chưa? Rồi bóp nhẹ nhàng thì anh muốn là nhẹ nhàng boys đó đúng rồi anh đến anh anh ngồi hai triệu hai ba hai triệu còn cho anh ba triệu ô bắt bằng mày quá yeah. Dạ. chín ô mày ơi mẹ à đánh đây mấy điểm này à, dạ, đứng nhầm người ờ, sợ bằng thêm ba triệu cũng bằng được tôi lại trước 10 triệu 10 triệu rồi cứ, cứ đến kiếm thoải mái xong chưa ông về gì anh đây Đấy ngủ không? Chị ừ, vào gà sai sách rồi Ui giời đi ha chị Bố không? Bố 5 tuổi À không hiểu rồi ừ. Không đi đâu làm tí 10 triệu Bao nhiêu thì được anh Rồi đợi mãi Đấy, thì đánh gà ngoài đi hay ở ngoài to này còn gì nữa sao nơi chịu đâu ơi ai bốc cứ bốc đi anh đây anh 15 triệu đi được 15 triệu tao hết chưa anh 20 ok luôn nhận 20 triệu đủ mẹ luôn ai thằng kia ơi từ từ không nó vào gà chứ phải tiếp đi gà đâu này à, anh cũng chưa vào gà đâu anh nhà kia vào gà không phải có chơi không phải không như anh nghỉ người ta phải đóng gà trong nhưng người ta mới gà ngoài nhưng mà đi hai triệu em em đi hai triệu hai triệu còn hai triệu Ủa. anh bố không hai triệu hai vô mười tám tám mười đô mười chín điểm alo đưa đưa cho anh đúng thì cái khổ lắm chuyện rồi sợ rồi ba điểm cái như gà nhá tiền là con người tạo ra bốc anh em mà chúng ta làm pháp à, từ cắt cái lít cho em anh chia bán lít thì lấy bao nhiêu 10 triệu 10 triệu đi ừ. anh nhận không nhận đánh tiếp 10 triệu ok Rồi. ra ừ. hết tiền đi anh cứ thích nhận anh có nhận nữa không nữa ăn hết nhưng mà em xem bài đây là ca du thì có vướng gì không rồi đi là hai triệu bấm chơi bò anh bò bấm mười lăm điểm em bảy điểm bà chỉ đi không bà chỉ gà chị em Ủa, rồi đi gà chị Hiểu mẹ sao thì tao chết tao chơi được ăn mà cả anh em đang xem clip nhá thì vừa các bạn có xem được cái clip mình diễn mình đánh với mấy anh em của mình ấy thì như các bạn biết đi vào sân chơi để làm sao đưa một cái đồ nó là hiệu quả và sân chơi mà anh em gặt hái được thành công mà anh em không để thua hay là anh em chơi mà anh em bịp người ta anh em không để lại cái tang tích gì đấy thì mình khuyên anh em nếu cái sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên lấy cái máy đánh bài anh em chơi cái máy đánh bài ấy thì là nó ngụy trang mà không khác gì một con điện thoại bình thường các bạn đi vào sân chơi các bạn chơi ấy, thì các bạn nhìn qua đây nó không khác một con iPhone X bình thường đấy anh em có thể đưa vào sân chơi với anh em giành được chiến thắng cái máy này thì các bạn vẫn lắp sim các bạn nghe gọi hoàn toàn như bình thường anh em nhé khi đi chơi này anh em sẽ đeo cái tai nghe siêu nhỏ vào các bạn thấy đấy mình đi chơi đấy mình đã đeo cái tai nghe siêu nhỏ bằng cái hạt đỗ này vào trong lỗ tai thì không ai có thể biết được mà mình đang chơi bằng cái dụng cụ gì đấy và bài bài thì anh em chơi mẫu bài nào cũng được mình có thể cung cấp được cho anh em máy là phải đi theo bài đấy đây là cái bài mẫu bài của anh, người anh em ở bên đài loan anh ấy đặt đấy không khác gì bài ngoài quán bài ngoài chợ anh em nhé đấy, máy thì các bạn nắp sim các bạn nghe gọi như bình thường đấy mình bảo hành máy cho anh em là hai năm giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ đó là chơi liêng hay là chơi ba cây binh sập sáng tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em lích được hết đấy bao nhiêu nhà chơi cũng được khi mình thử máy thì mình bật lên như thế này thôi đấy còn khi đi vào sân chơi là anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai máy nó sẽ báo cho anh em đấy anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh đặt bài đâu cũng báo đấy mình đặt xuống mắt máy máy nó báo ngay rồi đấy máy đó mình bỏ đi chín lá này ba này sáu này chín này mình chơi làm con hay làm cái gì bài mình cũng có thể giành chiến thắng nó là tuyệt đối anh em nhé đấy đây là mình chơi chế độ làm cái mình test thử cho anh em xem vài tiếng xong rồi sang chế độ làm con anh em nhớ là đây là mình thử máy mình bật màn hình lên cho anh em nhìn thôi còn khi đi chơi là anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào đấy máy báo một anh em thấy chưa báo rất là nhanh anh em nhé đặt bài dọc ngang gì máy nó cũng báo đây là con iphone xs max đấy bài điểm lớn nhất ok cho anh em iphone xs max anh em nhé nó rất là nhiều dòng máy anh em thích dòng iphone 11 cũng có đấy ba đấy đặt bài dọc ngang gì máy cũng báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả mà anh em đi vào sân chơi nữa là tuyệt đối chín mười di lại liêng rồi đấy anh em thấy chưa là đâu chín mười k chín điểm không phải chín mười di mắt mình nụng đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ làm con anh em làm con anh em vẫn có thể giành chiến thắng anh em nhé ba này đấy mình bỏ đi một thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn thì các bạn đi chơi các bạn làm quân hay các bạn làm cái gì bài của các bạn vẫn cứ là bài lớn nhất đấy ok chưa anh em rất là tuyệt đối anh em nhé anh em vào sân chơi anh em cứ đưa được bài vào bài thì mình sẽ cung cấp cho anh em bài giống hết bài chỗ anh em đang sử dụng một này thì mình sẽ chia luôn từ nhà này Đấy, bài mình đây là bài lớn Đấy, những bán bài như này các bạn vì sao? Bài của mình nó lại bé hơn bài thằng này Vì anh em thấy máy báo bỏ đi một nhưng chia từ nó nó lại là có cái cây này là nó 8 điểm này còn đúng ra cái cây của nó là cây này nó chỉ có hai điểm thôi bài mình 5 điểm là bài lớn nhất đó nhưng mà mình phải đệm lên một lá vì chia từ nhà này thì cái bài lớn nó về bài mình được thì cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi mình chỉ còn 95 phần trăm thôi đấy nên là anh em phải hiểu được vấn đề là như thế anh em nhé một này đấy bỏ đi một lá chia từ mình mình là người lớn nhưng mà giờ chia từ thằng này mà mình bỏ đi một lá thì nó sẽ là thằng lớn nhất anh em nhé nên là mình phải đệm lên một đá để cái bài lớn nó về bài mình đấy nhưng cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi đấy những những ván như thế này thì nó chết với mình luôn anh em thấy chưa đấy JVK rất là hiệu quả thì anh em nào xem được cái clip của mình anh em cần cái sản phẩm này máy này thì các bạn vẫn lắp sim và các bạn nghe gọi như bình thường đấy lắp sim nghe gọi như bình thường anh em nhé anh em chơi bài nào cũng được liêng ba cây binh sập sáng thế nên miền nam thế nên miền bắc nó đều hỗ trợ được cho anh em nó là tuyệt đối 100% đấy iPhone rất là đẹp mình bảo hành cho anh em là hai năm lỗi đổi mới luôn không cần phải bảo hành đấy tai nghe thì mình sẽ tặng thêm một tai nghe và bài cho anh em để anh em đi chơi thì anh em cần cái sản phẩm này anh em cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem clip em nghe